thì hai ngày hôm nay của chúng ta thì quá là tuyệt vời rồi cả lô cả đề phải không ạ hôm trước thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 thì ngày hôm qua thì nó cũng đã ra được con 33 nha anh em nhé lô khung ngày thứ bảy ngày hôm qua thì ở trên kênh của chúng ta thì rực rỡ bốn nháy lô và ăn đề 15 anh em nhé ngày hôm qua thì đề của chúng ta về con 15 này và lô của chúng ta con 33 này và con 73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 thì để lại cho kênh một cái bình luận và một lượt like dưới phần video ngày hôm nay để kênh có động lực chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn để giúp đỡ mọi người anh em nhé thì ngày hôm qua thì ở trên ờ, kênh của chúng ta về cái đường cầu ăn đề như trên Zalo của chúng ta thì cũng chỉ ăn được uh, con lô 20 thôi đó thì chúc mừng anh em nào mà ăn được con lô 20 Zalo của chúng ta thì tiếp tục chúng ta rực rỡ và chiến thắng anh em nhé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 hôm qua thì ăn 20 đó thì có gì thì mình bảo đấy thắng thua thì không phải lúc nào chúng ta cũng thắng mãi được đấy, phải có thắng và có thua đấy, nên là anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu thì chúng ta kết bạn anh em nhé thì trong buổi uh, trưa ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề kết hợp với chạm thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu của ngày thứ bảy hàng tuần anh em nhé thứ bảy ngày 11 tháng 3 này ở giải 5 này chúng ta lấy con đầu tiên kết hợp với giải 3 cho mình chúng ta có đề lui tuần này thứ bảy của chúng ta có chạm 9 và bộ đề 24 ghép lần lượt thì có 242 này 292 này 747 này và 797 chúng ta có 8 số kết hợp với chạm anh em nhé để chúng ta lôi tuần thứ bảy ngày 11 tháng 3 này. Ngày đầu tiên đề về 9 năm thì chúng ta đã ăn được cái chạm 9 này. Tiếp tục. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này, đề về 79 này thì chúng ta đã ăn được con đề 79 trong bộ đề 24 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần. Thứ tư này, đề về 24 này ăn tiếp con 24 thứ 5 thứ 6 thứ 7 ngày 18 tháng 3 của chúng ta thì cũng có bộ đề 24 và chạm 2 anh em nhé chạm 2 để chúng ta lui tuần của ngày thứ bảy này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 92 thì chúng ta ăn chạm 2 và ăn thẳng con 92 này trong bộ đề 24 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ ba này thứ tư này thứ năm sáu thứ bảy ngày 25 tháng 3 của chúng ta thì có chạm 3 và bộ đề 23 này chạm 3 bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này 787 để chúng ta lùi tuần ngày 25 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 30 thì chúng ta ăn chạm 3 tiếp tục ngày thứ ba đề về 28 thì chúng ta đã ăn được con đề 28 này trong bộ đề 23. Khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần. Thứ tư này, thứ năm này, 6 này. Thứ bảy ngày mùng 1 tháng 4 này. Chúng ta có chạm 5. Và bộ đề 04 Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này, 090 này, 545 này và 595. Để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày mùng 1 tháng 4. Ngày đầu không ăn này, ngày thứ hai này, ngày thứ ba này, đề về 45 thì chúng ta đã ăn được con đề 45 này trong bộ đề 04 và ăn chạm 5 anh em nhé tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thì bao nhiêu những cái đường cầu và những video mình lên thì mình vẫn khuyên anh em là chúng ta lên vào cả chạm anh em nhé kết hợp với bộ anh em không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta tham khảo thôi không có gì là chắc chắn thứ bảy tuần này của chúng ta ngày mùng 8 tháng 4 này của chúng ta thì có chạm không và bộ đề 03 anh em nhé chạm không và bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 để chúng ta lui đến thứ bảy tuần sau cho mình cái đường cầu này thì mình cũng test qua cho anh em rồi thường thường là nó ăn ngày thứ hai ngày thứ ba đó còn đâu anh em nào mà lui thì chúng ta cũng để ý cho mình kết hợp với chạm không anh em nhé khá là đẹp về cái đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta thì à, gần đây thì à, hai tay chúng ta đều ăn hai nháy cũng hết về phần lô cung rồi phải không ạ ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho nhà một cái cặp mới thứ bảy ngày 11 tháng 3 này chúng ta lấy ở cái giải ba này cho mình hai con đầu tiên này chúng ta ghép vào qua lô khung 3 ngày đợi chơi chủ nhật này thứ hai thứ ba cặp 9779 để chúng ta lui chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 97 anh em nhé 97 của chúng ta về dãy 6 tiếp tục khiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 18 tháng 3 của chúng ta thì chúng ta có cặp 141 này để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 41 anh em nhé 41 của chúng ta giải tư này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 25 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 242 này để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 42 anh em nhé 42 của chúng ta về ở dãy 3 này tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày mùng 1 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 23 và 32 này để chơi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu không ăn này ngày thứ hai của chúng ta thì có cặp 2332 này chúng ta ăn được 3 nháy anh em nhé 32 dãy 6 này 32 dãy 5 và 23 dãy 4 thì chúng ta ăn được cả cặp tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày mùng 8 tháng 4 của chúng ta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 thì chúng ta kết bạn số Zalo trên màn hình đây thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi anh em nhé ở đâu ngày hôm qua mà anh em nào mà ăn được con đề 15 và cặp lô khung của chúng ta là 33 này và con 73 thì chúng ta cũng để lại cho kênh một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay để kênh có động lực chia sẻ được những cái đường cầu lui chuẩn để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em nhé thì anh em nào mà chơi lô đề ngày thì chúng ta cũng có thể là tham khảo về phần game phần bình luận ngày hôm nay thì mình lại chốt cho anh em